Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi. Và ngày hôm nay uh, sau buổi tổng kiên thì Khải uh, thực sự là chỉ được top 18 thôi em ơi. Chỉ được top 18 rồi đó. Chỉ được top 18 thôi. Và ok bây giờ thì Khải sẽ soi sơ đồ của cao thủ Will Will. Top 1 tổng kim ngày hôm nay cho anh em xem. Thực sự là đánh quá khác em ơi. Con đao này thực sự đánh quá đâu một từ đầu server S8 cho đến bây giờ. Quá ngon em ơi. Đây, bây giờ thì cho anh em xem set đồ. anh em ơi. Hiện tại thì Will Will thì vẫn là một con đao anh em. Ở đầu server anh em cũng biết thì Will Will đánh tổng kim khá là chất, Rồi uh, à, ngày hôm nay thì sau khoảng server gần 5 tháng trôi qua rồi thì tổng kim của chúng ta mỗi bên cũng đạt đến hơn 100 mạng mỗi bên và server này tây nha và quý vị hôm nay đánh được cho mình là 117k điểm 157 người và 56 NPC và tử vong 50 lần liên chạm 10 và đang cùng xem xét đồ của quý Will anh em ơi Rồi cho anh em xem xét đồ này Hiện tại thì quý Will là một trong những ờ, con lôn tăng trưởng môn luôn nha anh em Con lôn nô một server luôn tăng trưởng môn Và đang sở hữu cho mình đó là một Seth Newton Đây Seth Newton mắt ọt 40 năm chậm Nội lực 195 Một án Newton cực phẩm Kỹ năng có một cấp Sinh lực 200 Một nhẫn Newton Mắt ọt Và một ngọc bội cực phẩm Newton Sinh lực 50 à, và phòng thủ 25 Đi kèm với cho mình nó là một cái nón phòng thủ của lý 2530 Sinh lực 106 Và đi kèm với một đại lưng 1540 Đó 15 thủ 40 năm chậm đó, quá đẹp luôn Đến một bao tây Phòng thủ tiếp tục 19 và 30 Thì hàng này đang có cho mình lượng làm chậm khá là nhiều đó là làm chậm 30 từ nón làm chậm 30 từ bao tay làm chậm 40 từ đai lưng và có mình 100 làm chậm kèm với nó làm chậm 2 40 nữa là 120 140 làm chậm siêu ứng 140 làm chậm kèm với một hiệu ứng ờ, kháng lôi 30 từ cái nhẫn và một ờ, đôi dây tóc 3 12 và chón 40 với hiệu ứng làm chậm khá cao và chón có cho mình 40 làm chậm và 40 làm chón kèm với một cái đao 30 sát thương 39 sát thương và tóc 30 cái đao này cũng khá đẹp anh em à so với hiện tại bây giờ thì đao này cũng khá là chắc là sở hữu một con bông tiêu và đang có cho mình là một cái này cũng có một cái mặt nạ tăng trưởng môn rồi chín ít hai cấp đó chín ít hai cấp anh em ơi quá đẹp lo đồng cửu thiên ngạo tiết tiêu phong hai cấp tiết thiên là cốt 2 cấp à, một cái tiếp tục là một skin một cấp đến từ ấn tín thì hiện tại là skin chính x có là càng khôn hai cấp nè rồi phi phong một cấp là ba nè áo ờ, một cấp nữa là 4 nè rồi phi phong hai cấp nữa là 6 cấp kỹ năng 9x và kèm với một cấp từ trang sức uh, cái ngọc uh, cái ấn tín nữa là có cho mình 7 kỹ năng 9x nha nè ôi trời ơi hèn gì chém kinh thiệt sự nè mà quá khủng khiếp với sở hữu uh, 27 điểm skin 9x đó nhưng mình thì mình được có 23 điểm rồi em ơi và ạc này sở hữu lên đến 27 điểm 9x quá đẹp với một sơ đồ quá win kèm với một cái tiết hỏa tinh à, tăng cho mình 300 200 sinh lực kèm với dòng à, Evan thì ạc này lượng máu cũng khá là cao đồ khá đẹp với hiệu ứng phòng thủ thì khá cao này ơi 19 25 và 15 và kèm với 25 à, phòng thủ này nữa thì sự là quá đẹp phòng thủ là 50 69 69 ừ, kèm với ờ, đây nữa là được 84 quân thủ 84 quân thủ rồi làm chậm 140 đặt móc 120 và móc chón cánh mình 40 chón một giày sinh lực khá là pin tóc khá đều cho con lô khăn hộ đẹp một món khăn lô 30 đó đây một đao khá đẹp một bông tiêu ở server này bông tiêu khoảng tầm giá hơn 10 triệu cái đao này chắc còn hơn 10 triệu nha mọi người cái đao này hơn 10 triệu á áo này thì đầu server thì mua với giá chắc còn hơn chục chai tiếp tục là một áo cực phẩm quá đẹp tầm này thì rẻ này tầm này vừa rồi khoảng tầm à, chắc khoảng sáu bảy triệu gì đó một cái áo này cực phẩm ngọc bò này cũng vậy nè cực phẩm luôn thì đầu server chắc cũng gần à, hơn 10 triệu ngọc bò này còn so với hiện tại bây giờ thì hơn sau 5 tháng trôi qua thì ngọc bò này nó cũng rẻ lại này trong này tổng sách đồ này thì sự là tương đương cũng khá đẹp và sự đầu tư của bạn này cũng không hề nhẹ nữa mà top 10 top 9 server thì đó mà nói thì nậu sách đồ này thì sự là cả ngựa này nọ thì nằm ở vị trí chiến tầm hơn 50 triệu nè chưa tính cái xác cái xác này thì chắc chắn là anh em là mất server mất là một token rồi không còn phải nói đến rồi và như như theo thông tin khả đã biết thì ạc này đã có cho mình sơn hà hai tăng ờ, khá tất cả và sinh lực và bỏ qua kháng tính của đối phương cũng như là tiếp tục đó là dòng skin 120 nên ạc này thực sự khá là trâu rồi anh em xem sơ qua đừng quên đỡ lại cho cao thủ Will Will một trong những cao thủ ờ, tăng trưởng môn Côn Long Đao ờ, tăng trưởng môn Côn Long cũng như là top 9 môn phái top 9 uh, thế giới chứ rồi đánh tấm kim khá khác em mày top một tấm kim ngày hôm nay quá ok luôn rồi anh em đang xem đừng quên để lại một like chia sẻ ủng hộ cho em ơi rồi đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và cũng như là anh em thích soi đồ cao thủ nào soi cho anh em xem nha 8 cấp luôn hả à? 8 cấp luôn hả à? ở đủ đâu ra 8 cấp hay vậy à vòng nữa ui vòng sáng nữa em mày what the hell à ok vòng sáng nữa là lên đến 28 điểm 9 nít em ơi 8 cấp kỹ năng quá khét luôn em mày với với uh, skin 9x mà lên đến 28 điểm kỹ năng 9x ôi trời ơi quá kinh khủng anh em ơi thực sự con lôn này đầu tư và sự đầu tư của anh này quá kinh hồn anh em ơi và hôm nay đánh một trận cũng kiếm quá khác đó top 1 quá ok rồi anh em xem video đừng quên ở làm like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi phải rồi thì uh, có thêm một cái dòng của băng hội nha anh em ơi dòng ờ, của băng hội nữa thực sự là lên đến 8 kỹ năng quá khủng quá kinh hồn 28 điểm 9x và kèm với là kỹ năng cũng có là bốn cấp một phi phong một áo năm cấp chứ năm kỹ năng cũng có một dòng băng hội này một phi phong này uh, một à, áo này với hai càng khôn là đó có năm kỹ năng cũng có kèm với uh, à, 8 điểm kỹ năng của skin 9x đó quá khét quá khủng luôn em ok quá ok luôn